Con cái chúng ta giỏi thật Nhà văn Acid Nessin Bức thư thứ 7 và 8 Tôi không ngờ em lại như vậy Ankara ngày 7 tháng 12 năm 1963 Tôi rất mừng là bạn đã không để tôi phải buồn vì thiếu tin tức Đọc thư bạn cười muốn chết luôn Gớm, chỗ bạn lắm chuyện buồn cười thế. Không biết bạn có phóng đại những chuyện ở đó lên nhiều không đấy? Tôi rất thích cách viết thư của bạn và tôi sẽ cố gắng để viết được như bạn. Vừa qua ở chỗ chúng tôi trong lớp học cũng xảy ra một chuyện tức cười. Không phải trong giờ học đâu, mà trong giờ ra chơi kia. Chúng tôi được bữa cười thỏa thích. Nhưng thầy giáo thì lại chẳng vừa lòng chút nào về câu chuyện này. Tôi chả muốn bạn nghĩ rằng tôi bắt chước bạn, nhưng sự việc nó vậy. Tôi sẽ cố gắng kể đầy đủ những điều đã xảy ra. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu nhân vật chính của câu chuyện này. Trong số các bạn học cùng lớp tôi hiện nay có một đứa tên là Osman. Đó là một trong số những học trò giỏi nhất của lớp tôi. Đặc biệt nó rất giỏi về môn toán. Hơn nữa, nó còn là một cậu bé rất ngăn nắp, cẩn thận trong cặp của nó có đủ các loại bút chì màu, cái nào cũng đã được vót nhọn hoắt. Tôi rất ngạc nhiên tại sao Osman giữ được tất cả số bút chì đó không bị gãy. Bút chì của tôi thì lúc nào cũng bị rơi, và khi tôi nhặt lên thì ôi thôi, đầu chì đã gãy mất rồi. Thỉnh thoảng khi muốn viết gì đó tôi lại phải gọt chì chứ làm gì có sẵn. Thế mà tôi lại còn hơn chị tôi kia đấy. Trong cặp chị tôi còn chẳng có một chiếc bút chì nào để mà vót nữa kia. Bài tập trong vở Osman nhìn mà thích mắt. Các phần quan trọng, các công thức định nghĩa đều được gạch đích hoặc đóng khung bằng chì màu, cứ như tranh vẽ ấy. Còn chữ của nó thì thật là đẹp, tròn trịa, sạch sẽ như những hạt ngọc vậy. Thầy giáo đã khen ngợi nó nhiều lần và nêu gương đó cho chúng tôi học tập. Tôi cũng thử bắt chước nó nhưng nào có ra gì. Vở của tôi trở nên như mặt giặt ấy. Không biết thầy giáo của bạn thế nào, chứ thầy giáo của tôi, mỗi ngày chúng tôi phải làm một bài kiểm tra. Thế rồi hai ngày lại có một bài tập về nhà. Tất cả phải nộp cho thầy xem và cho điểm. Một hôm, Osman bảo chúng tôi Này các bạn, tôi không tin là thầy giáo chấm hết được các bài làm của chúng ta Tôi lập tức phản đối. Hừ, thế không chấm thì thầy giáo kiểm tra chúng ta làm gì, hả? Osman bảo vệ ý kiến của nó. Ta không tin là thầy chấm bài. Một đứa bạn khác cũng về phe với tôi. Tại sao mày nghĩ là thầy giáo không đọc các bài làm của chúng ta? Osman rất bình tĩnh và trả lời rành rọt. Đơn giản thôi, với tao việc này đã rõ như ban ngày. Này nhé, Chúng ta hãy làm một con tính nhỏ Thầy cho chúng ta mỗi ngày một bài kiểm tra Có phải không? Đúng rồi, tôi đồng ý Và cứ hai ngày một bài tập về nhà chứ gì? Ừ, đúng đấy Tất cả đồng ý với nó Thế lớp ta có bao nhiêu học sinh? 52 cả thể chứ gì? Osman hỏi chúng tôi bằng một giọng kể cả Đúng rồi, Chúng tôi lại đồng ý với nó. Vậy thì thầy giáo mỗi ngày phải đọc 52 bài kiểm tra. Nếu kể cả bài tập về nhà, tính trung bình là 25 đi. Tổng số là 77 bài phải xem trong một ngày. Mà ngày nào cũng vậy nhé. Tớ tự hỏi thầy lấy đâu ra thời gian để đọc hết số đó. Cậu nói thế nghĩa là thế nào? Thì các cậu cứ tính mà xem. Đọc một bài kiểm tra của chúng mình hết mấy phút mà không phải đọc không, còn xem có sai không, rồi có đứa chữ xấu, có đứa còn sai lỗi chính tả nữa, vân vân. Thế là theo sự tính toán chi tiết của Osman, thầy giáo phải bỏ ra mỗi ngày hơn 11 giờ đồng hồ để chấm cho xong số bài kiểm tra của lớp tôi. Ngay cả khi thầy bỏ không ngủ, thầy cũng không có đủ thì giờ để làm hết việc. Sau khi nghe Osman giảng giải, cả lũ chúng tôi im lặng không nói được gì nhưng mà thầy vẫn chấm bài. Tôi bướng bỉnh nói, tất nhiên tôi có nói không đâu, nhưng mà thầy chỉ chấm một hai bài gì đó thôi. Thầy sẽ chọn một số bài bất kỳ để xem cho biết thôi. Còn chủ yếu thầy dựa vào nhận xét của thầy về sức học của học sinh trong lớp để cho điểm. Sau cuộc tranh luận đó, một đứa bạn gái bảo với tôi, um, có lẽ Osman nói có lý đấy, bạn đó kể rằng nhà nó ở gần nhà thầy giáo. Một hôm sáng ra khi đi học, thấy có mấy tờ giấy bay trên mặt đường. Nó nhặt một tờ giấy ngay dưới chân lên xem, thì thấy chính là bài kiểm tra của bạn ấy viết trước một ngày. Các giấy tờ bay ra từ thùng rác nhà thầy giáo. Bạn ấy đưa cho tôi xem bài kiểm tra đã bị nhầu nát bẩn thỉu để chứng minh cho lời nói. Tôi vặn lại ngay. Osman không đúng đâu. Sau khi chấm bài xong, bạn bảo thầy không vứt đi thì để làm gì Giữ lại để làm kỷ niệm chắc Osman ngồi cạnh nói sang Sẽ có cách kiểm tra xem thầy có chấm bài không Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy Cậu làm thế nào kiểm tra được Tôi sẽ nói cho các bạn biết sao Osman trả lời dứt khoát Hôm đó trong bài kiểm tra thầy ra cho chúng tôi một số câu hỏi như sau những người như thế nào được gọi là Detada, Nisanchi, Beylebey, Asemolan? Hãy mô tả thời kỳ hưng thịnh của vua Ibrahim. Đó là tên các quan chức thời phong kiến Thổ Nhĩ Kỳ. Ra chơi, Osman đã kể cho chúng tôi nghe cậu ta làm bài kiểm tra thế nào. Theo cậu ấy nói thì sau vài dòng đầu trả lời đúng và rất nghiêm chỉnh, Cậu ta bắt đầu viết nhăn nhít dưới dạng một bức thư bắt đầu như sau Kính thưa chú Ibrahim bị điên của cháu Cuối bài kiểm tra, cậu bạn ngỗ nghịch của chúng tôi viết Cây Lê Bay là một làng ở Beaufort Deteda là người không có vở học Nisanchi là tên tôi đặt cho Setin học lớp tôi Cậu bạn của chúng tôi hơi mắc lát Khi đá bóng, muốn nhắm vào khung thành thì lại đá chệch ra làm vỡ kính cửa sổ lớp. AC Milan cũng là tên hiệu của Riga ở lớp tôi. Cậu này ít thông minh nên chẳng bao giờ được điểm tốt, có khi những trò chơi thông thường nó cũng không biết. Nghe Osman kể, trong sân trường cá lũ đã cười lăn cười bò ra. Riêng tôi không tin là Osman lại dám viết như vậy vào bài để nộp cho thầy. Chắc nó đùa cợt vậy cho vui thôi. Nhưng Osman lại có vẻ lo lắng, bồn chồn. Hình như nó hơi sợ thì phải. Hai ba ngày sau nó còn có vẻ chẳng yên tâm. Nhưng mãi không thấy thầy giáo nói gì, dần dần nó đã trở lại bình thường. Theo Osman nói thì trong ngày hôm ấy, tất cả các bài kiểm tra viết nó đều làm theo kiểu đó. Mấy dòng đầu viết nghiêm chỉnh đúng theo sách để thầy có xem qua thì cũng không biết. Còn sau đó nó bắt đầu viết nhăn, viết cuội. Hôm qua ngay giờ đầu tiên, chúng tôi đã được thấy Osman không đùa, mà nó đã làm thật. Nhưng vì thế mà tai họa cũng giáng xuống đầu nó. Thầy giáo đến lớp hơi muộn, nhưng mặt mày có vẻ giận dữ điều gì. Bình thường đầu giờ thầy rất vui vẻ, tính tình dễ dãi thoải mái chứ không như thế. Ông chào lại chúng tôi gắt gỏng như đang mắng chúng tôi vậy. Để cặp xuống bàn xong, ông đi thẳng xuống chỗ Osman và ra lệnh. Osman em lên đây Osman đã có vẻ rung Nó rón rén theo thầy lên bục giảng Thầy giáo nói với cả lớp giọng nghiêm trang Các em Cách đây vài hôm thầy có cho các em làm một bài kiểm tra về khoa học tự nhiên Bây giờ bạn Osman của các em sẽ đọc cho cả lớp nghe bài viết của em ấy Osman chợt đỏ bừng mặt như quả cất chín Thầy giáo đưa cho nó tờ giấy và ra lệnh rất gay gắt. Đọc đi, em đọc hết cho tôi, đọc cả câu hỏi nữa. Osman lúng túng nhưng đành phải đọc. Câu hỏi thứ nhất, gió là gì? Gió sinh ra thế nào? Trả lời, một khối không khí được đốt nóng sẽ nở rộng thể tích, trở nên nhẹ hơn và bốc lên cao. Đến đó nó ngừng lại, thầy giáo nóng nảy bắt nó phải đọc tiếp. Tiếp tục đi, tôi bảo em đọc tiếp cho hết đi. Osman đọc dòng không mấy trôi chảy. Không khí bốc lên cao, bốc lên cao, gió, gió. Nó ngắt ngứ mãi đoạn này không sao đọc tiếp được. Thầy giáo lại quát lên, giận dữ. Tiếp đi Gió làm sao Osman ở vào thế cùng rồi Gió thổi ngược chiều sân của đội Galatasaray Các cầu thủ của đội bóng đá này mặc dù chơi ngược chiều gió Trong hiệp nhất họ đã chơi một trận thật hay Cuộc chiến đấu để giành lấy bóng đặc biệt sôi nổi ở khu trung tuyến Đội bóng đá Al Karagu không biết áp dụng chiến thuật bảo vệ khung thành hữu hiệu đã phải rời sân với tỷ số thua 2-1. Hiệp 2, lợi gió hàng tiền đạo, đội Galatasaray đã lấn sân đối phương như một cơn gió lốc. Câu hỏi 2, bão là gì? Trả lời, bão là gió rất mạnh, thổi với vận tốc 20 m một giây. Các cầu thủ đội Galatasaray hôm nay đúng là một cơn bão thật sự trên sân vận động Mitabasa Tiếc rằng trọng tài đã không điều khiển tốt trận đấu, ông đã thổi phạt đền 11 mét cho đội Ankaragu trong một pha bóng không được rõ ràng lắm. Chính vì vậy, ông đã bị khán giả la ó, hít sáo phản đối rất dữ dội. Nghe Osman đọc chúng tôi phải cố gắng lắm mới giữ không khỏi bật cười. Vì thế vẫn có mấy đứa khoái quá cười lên hô hố. Osman bắt đầu run rẩy, nó sắp phát khóc lên. Thầy giáo chất vấn nó rất gay gắt. Osman, vì sao em lại làm ăn như vậy? Cậu bé đáng thương quay mặt vào tường, ràng rụa nước mắt im lặng không dám mở miệng. Thế mà tôi tưởng em là một trò giỏi đấy. Tôi không ngờ em lại làm như vậy. Thôi, về chỗ. Thật lòng, tôi mừng thầm là mình đúng và Osman đã được một phen sáng mắt. Nó lại dám qua mặt thầy giáo Lúc ra chơi tôi nói với nó vẻ đắc thắng Nào thấy chưa Giờ thì cậu bảo sao Thầy giáo có đọc và chấm hết các bài kiểm tra không Nhưng tối hôm đó Một bà bạn cũ của mẹ tôi đến chơi nhà Đây là lần đầu tiên tôi gặp bác ấy Sau khi biết tôi học trường nào, lớp mấy, ai dạy Bác ấy vui vẻ nói À, cháu học ông giáo ấy à? Thế thì thầy giáo cháu là bạn của hai bác. Sau đó bác ấy kể cho mẹ tôi nghe một câu chuyện. Hôm trước tôi đến chơi nhà thầy giáo cháu, thấy trên bàn có một đống cao bài làm kiểm tra của học sinh. Tôi tò mò hỏi, anh làm sao có đủ thời giờ đọc hết từng bài này viết của lũ trẻ? Ông ấy khoe, cũng chẳng cần phải đọc hết đâu chị ạ. À. Tôi có những học sinh rất giỏi, Chị có muốn đọc một bài trong số đó không? Nói rồi ông ấy chọn cho tôi một bài trong đống giấy ấy Đúng là một bài làm trình bày rất đẹp Chữ viết ngay ngắn, sạch sẽ Các chỗ quan trọng đều được gạch bằng bút chì màu Đề bài hỏi về gió Khi đọc hết trang giấy tôi rất ngạc nhiên Học sinh đó bàn về bóng đá giữa đội Galatasaray và Ankaragu như một nhà bình luận sành sỏi. Đôi lúc lại thêm chuyện gió mây vào Buồn cười quá không nhịn được tôi cười phá lên Ông bạn tôi cũng ngạc nhiên hỏi Chị cười gì nhỉ? Có gì đáng cười đâu Tôi không trả lời Đưa lại bài đó để ông đọc Ái chà chà Ông ấy giận tím mặt lại Ông lắc đầu Thật không ngờ nó lại làm cái trò đó Đây là một trong những học sinh giỏi nhất của tôi đấy Rốt cuộc Thế mà Osman lại đúng Tôi cũng không ngờ thầy giáo tôi lại làm như thế, kể cũng hơi buồn. Đó, thế là tôi đã kể hết câu chuyện xảy ra ở lớp tôi cho bạn nghe rồi. Trước khi dừng bút, chúc bạn sức khỏe. Mong bạn viết nhiều cho tôi các tin tức về những bạn cũ còn ở Istanbul. Zeynep Sự hối tiếc Istanbul ngày 7 tháng 12 năm 1963 Janet, bạn rất thích những lá thư của tôi Bạn khen để tôi cố viết cho hay, cho thú vị hơn chứ gì Dù sao tôi cũng xin cảm ơn bạn đã động viên khuyến khích tôi Nhưng thư trước có lần bạn viết Thư tôi toàn những chuyện buồn cười Rất tiếc lần này tôi bắt buộc phải kể những chuyện không vui lắm Chính thầy giáo đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện này làm tôi vô cùng cảm động. Sáng hôm kia trong giờ tập đọc, thầy gọi Hussein lên bảng đọc bài. Khi nó đọc đến đoạn nói về sự hối tiếc, thầy giáo đã cho dừng lại để giảng kỹ cho chúng tôi hiểu khái niệm tình cảm này. Sau khi nói đã khá nhiều, thầy hỏi cả lớp. Các em đã hiểu rõ thế nào là sự hối tiếc chưa? Tất cả đồng thanh trả lời Thưa thầy, rõ ạ. À. Thầy giáo nói tiếp, thế thì bây giờ các em hãy cho thầy một vài ví dụ, nếu các em đã hiểu cả rồi. Bạn có nhớ Gia Sa không? Chắc bạn còn nhớ, lúc nào nó chẳng ngồi bàn cuối lớp. Đó là một học sinh chúa trùm nghịch ngầm, lúc thì nó soạn tem chơi, lúc nó vẽ tranh vui quấy phá, trêu chọc mọi người. Thầy giáo chỉ ngay nó và hỏi, Gia dạ Sa, trong đời đã bao giờ em phải hối hận lần nào chưa? Gia dạ Sa đâu có nghe thầy giảng cho nên chả hiểu mô tê gì về sự hối tiếc cả. Nhưng là một đứa cũng khá láo lĩnh, nhanh trí, nó đắn đo suy nghĩ một giây. Nếu trả lời có, thế nào thầy cũng hỏi tiếp thì gây. Nó liền trả lời. Thưa thầy chưa bao giờ ạ, à, em chưa gặp chuyện đó. Thầy giáo vặn lại nó, Sao vậy? Chả lẽ trên đời có người chưa bao giờ phải hối hận điều gì sao? Nó vẫn kiên quyết trả lời Riêng em chưa gặp bao giờ ạ à. Bạn có nhớ Nese không? Cái con bé lắm mồm lắm miệng và chuyện gì cũng ra về biết hết đấy mà Lúc nào nó cũng ra điều ta đây học giỏi Nó hay nhìn thẳng vào mắt thầy Đợi thầy gọi lên bảng khi nó thuộc bài Hôm đó nó ngọ ngoại liên tục cho thầy để ý Rồi giơ tay rõ cao Thưa thầy em ạ, à, em xin nói ạ à. Thầy giáo thấy và chỉ nó Nào em nói đi Có phải em đã từng hối tiếc về một hành động nào đó trong đời Có phải không? Em hãy nói cho các bạn nghe coi Con bé vội vàng trả lời theo ý thầy Vâng ạ, à, em đã từng gặp phải chuyện hối tiếc Vậy thì em kể cho mọi người nghe đi Nhưng nê xe như bị hẩn Chắc nó không ngờ thầy lại bắt nó kể Để thoát khỏi tình cảnh nan giải đó Nó hỏi lại thầy Em phải kể chuyện nào ạ à? Cả lớp cười ồ Thật đáng thương cho nê xe Chắc nó phải hỏi vậy để có thì giờ mà bịa ra một chuyện gì đó thôi Thầy giáo thường ngày khá nghiêm nghị Lúc đó cũng mỉm cười hỏi Sao thế nê xe Chẳng lẽ em đã nhiều lần phải hối tiếc thế rồi kia à? Thì hãy kể một chuyện nào đó xem sao. Cũng như mọi lần, Nese bắt đầu ho khan và nuốt nước miếng liên tục. Sau mỗi câu, thậm chí sau cả mỗi từ nó lại nuốt khan ực một cái. Hôm đó nó nói mãi không hết một câu. Nó bắt đầu câu chuyện đại khái như sau. Thưa, chúng ta cần kính trọng người già, và yêu mến trẻ con. Nese đã làm cả thầy giáo cũng sốt ruột. Không biết nó định kể chuyện gì sau lời khuyên chung chung ấy. Thầy hỏi nó, rồi sau đó thì sao? Nese tiếp tục rặn ra khó nhọc từng câu. Có một bà mẹ đang dạy dỗ khuyên bảo đứa con đủ thứ trong nhà thì có người đến gõ cửa Bà ta nhìn ra cửa sổ xem ai Đó chính là bố chồng của bà ta Người đàn bà bảo con Hãy ra mở cửa cho ông nội Nói với ông là mẹ không có nhà nhé Đứa trẻ ra mở cửa Nội ơi mẹ con đi chợ rồi Ông già bảo đứa cháu Cháu vào nói với mẹ đã muốn nói dối Thì đừng ra đứng ở cửa sổ nữa Rồi ông ta bỏ về sau khi nuốt khang mấy lần, Nê-sê im lặng không nói thêm gì. Thầy giáo hỏi nó, Chuyện xảy ra với em thế à? Nê-sê đỏ mặt lên. Không ạ, à, đó là em đọc được ở trong sách. Thế thì tại sao em phải hối tiếc? Thưa thầy, em đâu có hối tiếc. Người đàn bà trong chuyện mới phải hối tiếc vì đã nói dối bố chồng chứ ạ. À. Thầy còn gọi mấy học sinh nữa nhưng chẳng có đứa nào nói được một chuyện gì về sự hối tiếc của bản thân mình. Chúng kể khá nhiều chuyện, nhiều sự việc rất hay, nhưng toàn là chuyện của người khác, giả thiết rằng có sự hối tiếc. Cuối cùng thầy giáo nói, có lẽ các em chưa thật hiểu thế nào là sự hối tiếc chăng? Một người sẽ cảm thấy hối tiếc khi gặp chuyện rất buồn, người đó phải thấy tiếc vì hành động của mình đã làm người khác phải gánh chịu hậu quả xấu Suy nghĩ một lát thầy nói tiếp Thầy sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện làm ví dụ để các em hiểu rõ việc này Chúng tôi im lặng lắng nghe thầy Trong lớp không còn nghe thấy một tiếng động nhỏ ngoài tiếng nói của thầy Hồi đó thầy đang học trường trung học Thầy hiệu trưởng của trường nổi tiếng là người rất nghiêm khắc Tôi vẫn tay lên mà nghe Giọng thầy trầm ấm, rất xúc cảm Dịp ấy, khoảng đầu năm học, lớp thầy có thêm một học sinh mới từ trường khác chuyển tới. Bọn thầy cũng chưa kịp biết tên của cậu ta là gì, chỉ kịp để ý là lúc nào cậu ta cũng đút tay trái vào túi quần. Chưa bao giờ chúng tôi thấy cậu ta bỏ cánh tay đó ra ngoài. Chẳng biết vì sao, cậu ta còn rất ít làm quen với các học sinh khác vì thế cũng chưa ai có dịp hỏi xem tại sao cậu ta cứ đút tay vào túi quần như vậy. Một hôm, trong giờ ra chơi chúng tôi đang vui đùa trên sân trường, thì thầy hiệu trưởng đi qua giữa đám học sinh. Chúng tôi chợt thấy thầy gọi cậu bạn mới lại. Cậu bạn vô tình đi qua trước mặt thầy mà tay vẫn bỏ nguyên trong túi quần. Nghe thầy giáo to tiếng với cậu bạn, cả lũ chúng tôi xúm quanh xem sự thể sẽ ra sao. Tôi đã nói là thầy hiệu trưởng của chúng tôi rất nghiêm khắc. Lúc đó ông bắt đầu nói cáo. Tại sao em bỏ tay trong túi? Em không biết xấu hổ à? Cậu bé không trả lời, mặt cúi gầm xuống đất. Học sinh đã quay tròn xung quanh hai thầy trò thành một vòng rộng. Thầy hiệu trưởng quát to hơn. Em bỏ tay ngay ra khỏi túi. Cậu bé đứng im không nói gì. Này, Mày có nghe thấy gì không hả? Tao nói với mày đấy, mày điếc à? Cậu bé run run lắp bắp. Th thưa thầy, con có nghe thấy ạ. À? Thế tại sao mày không rút tay ra? Bỏ ra ngay. Cậu bé chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn các bạn súng đông súng đỏ xung quanh, rồi nhìn thầy hiệu trưởng lưỡng lự. Rồi tay cậu ta vẫn để nguyên trong túi quần. Thầy hiệu trưởng đã phát cáu lên cực độ, ông hét. Mày không muốn bỏ cái thói du côn của mày đi phải không? Ta bảo lần cuối, rút tay ra. Cậu bé lắp bắp câu gì đó rồi đứng im như hóa đá. Tức giận quá, ông hiệu trưởng tát cho nó một cái như trời sáng. Bị mất thăng bằng, cậu bé ngã nhào xuống đất. Chúng tôi chết lặng người, không một tiếng động. Lúc đó, cả ông hiệu trưởng cũng lặng đi. Tay cậu bé bật ra khỏi túi chống xuống đất như một khúc cây Đó là một cánh tay cục đã mất hết cả bàn tay Chúng tôi chợt hiểu rằng cậu bé xấu hổ về cánh tay cục Vì thế nó hay né tránh bạn bè và luôn luôn bỏ tay vào túi Đột nhiên thầy hiệu trưởng ràn rụa nước mắt Ông cúi xuống nâng cậu bé dậy và nói với nó bằng giọng thật là dịu dàng Trời ơi, Tại sao em không nói cho thầy biết từ đầu? Sau đó thầy dắt tay nó vào phòng làm việc của thầy. Từ lần xảy ra ấy, chúng tôi không còn gặp lại cậu bé cục tay ở trường nữa. Về sau chúng tôi được biết thầy hiệu trưởng đã xin lỗi cậu ta và cả gia đình về chuyện đó. Ông còn xin được đỡ đầu nó mãi mãi. Nhưng cậu bé chẳng bao giờ đến trường tôi nữa. Đó là câu chuyện buồn mà thầy đã được chứng kiến tận mắt. Thầy đã ngừng kể rồi mà tất cả chúng tôi còn yên lặng không ai nói câu nào. Mọi người đều bị câu chuyện thu hút. Chuông báo giờ nghỉ đã reo vang. Trước khi ra khỏi lớp, thầy giáo còn nói với chúng tôi. Thầy tin rằng hồi đó ông hiệu trưởng đã phải hối tiếc mãi vì câu chuyện đáng buồn đó. Như thế gọi là sự hối tiếc đấy các em ạ. À. Một lát sau, chợt nese nhận xét nhưng mà này, thầy giáo chúng ta cũng kể một câu chuyện hối tiếc của người khác đấy chứ. Chuyện đó có xảy ra với bản thân ông đâu. Đúng thế thật, thầy giáo cũng đã làm với các bạn tôi thôi. Đó là câu chuyện hối tiếc của người khác. Gia Sa đã giải thích như thế này. Các bạn ơi, tôi hiểu rồi. Chẳng có ai nhớ ra sự hối tiếc của riêng mình. Ai cũng chỉ thấy xúc động về sự hối tiếc mà đáng lẽ người khác phải cảm thấy thôi. Hôm sau đến lớp, Denny đã bô bô nói Hôm qua tôi đã hỏi ba rồi, ba tôi nói đại khái như thế này Trẻ con chưa thể biết đến sự hối tiếc bởi vì chúng chưa có đủ vốn sống Chúng chưa được chứng kiến nhiều việc trong đời để sau đó chúng phải hối hận Muốn biết đến sự hối tiếc, trước tiên trẻ con phải lớn lên đã Chúng phải trở thành người lớn, rồi sau đó mới biết thế nào là hối hận Tôi thấy lời giải thích này có vẻ hợp lý Còn bạn, bạn nghĩ sao? Mỗi buổi chiều đi học về Tôi đến vội hỏi mẹ tôi xem có thứ từ gì của bạn không Tôi hy vọng bạn sẽ luôn luôn trả lời tôi ngay sau khi nhận được thư Mong bạn có nhiều sức khỏe Bạn thân thiết Ahmed